đi xuống rồi à. ôi thằng kia chết hoài vậy như đường không gan chịu cái bố ông cái bố ông đánh thế này đéo ai mà gan được đợi đợi đợi như đường không gan chịu cái bố ông cái bố ông đánh thế này đéo ai mà gan được này này dính hack dính hack anh hiếu hai cái hái à sắp đi học rồi à anh hiếu nào đi học chứ không phải anh hiếu này nhá anh hiếu này à, thất nghiệp à, thất học từ lớp 2 hiếu nào chứ hiếu nào đi học chứ đâu phải hiếu này đâu Lê Sinh à Lê Sinh cắm ly à Lê Sinh cắm ly à Xong không thể câu này được Gắt này, bóng gắt này Cái này cho thêm ít uh, ít giáp anh em nha Đóng thêm cái quả giáp Đóng sức mạnh thích đựng rồi Thế thôi, thế thôi Blitz kéo thế là đã bắt cơ một cái nít rồi em em nó ra nè nó ra nè nè nè canh nè đua đi đua đi băng nè nè được không được không không không không, không. sao tại sao đấy được tôi mới blitz rồi cam đao cam đao cái đầu lại em thấy xin tao thấy không em chưa thấy đâu em ra chửi cho anh tí được không ra nó không có ai ngoài đó đâu không nhưng mà anh anh sợ không có tụ máu thì đó cứ từ từ thôi cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh không có gì phải vội vàng ok chưa nè nè nè bắt đầu vội vàng lên nào vội vàng lên đi là vừa vội vội ui vội vàng cơ mà bán đi

họ ờ, không không không ăn cua đâu biết đi xuống rồi ôi thằng kia chết hoài vậy em em em em em xuống này đang xuống đi không đợi đợi đợi như đừng không răng chịu cái bố ông cái bố ông đánh thế này đéo ai mà răng được cướp uh, còn này của anh ở trận đầu ở trận đầu sao mới hết mắt đây nè đó bảo anh đi ra này ra ra ra ra ra ra ra nhảy ra nè ôi sao bị thua ta hết lái rồi em em em em em em em ôi má đánh như thế bảo không găng được cái bố ông ông đánh thế ai mà chơi được găng với chở găng phải thì đủ hết đủ rồi ăn đi tranh thủ ăn đi được hai con rồng mà đem sao đâu ờ, ờ, ờ, ê farm thôi farm thôi mẹ còn lại đánh tiếp cả đùa có tí là lại chết rồi lại bảo ông găng là bố ông bố ông cũng biết bãi là đại luôn thằng ra đi giờ đây đang giờ đây về đó về ra đánh không rồi chó kia nó đánh thì trời em giờ em, trừ bó đã đánh rồi yeah. Dạ. cho cho ông blitz cả đi đánh blitz em em sau em ơi sau em ơi sau em ơi đánh đây đánh lên đi đánh lên đi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây Điều à, một kiếm được một bàn thôi nó nó tìm không gần nó luôn bên bên kia bên kia có người rồi đấy. tới ai là tới ai ui thằng nào kéo thế thằng nào kéo vô trách nhiệm thế ui thằng nào kéo vùng này đứt này kéo quả vô trách nhiệm phải đấy vui tôi thế với em luôn đang vô mà nó kéo quả thì sẽ thật phải chờ chờ lát rồi nha tôi nói bên này à, không không được được được ôi nó đẩy con mà chóc bảy đấy nó không có đàn mà lo em xuống em đép cho hả em đép à trời trời trời nó không có đàn ăn bà con đâu có con ép được không? có ép được không? Con, có thả sứ giả chưa giờ? Đâu có đàn Ê, ê, từ từ, từ từ nó, ờ, nó ăn đấy nha, nó ăn đấy nha Em đâu rồi? Đang lên rồi, đang lên rồi Nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè Nó có đàn ăn đâu, nó không có đàn ăn đâu Cứ đánh đi, cứ đánh đi Đánh lên luôn trên rồi đây, đây xin cho quay à? dí đâu kìa này đây đây con nào đâu nào con nào ê ui này này không đỉ à không nãy em không phá được em phải lên mà ui ui đi mẹ bỏ mẹ rồi ờ à, chết rồi chết rồi chết rồi em em ở thôi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nó ra hai đối nha nó ra hai đối nha ba đối nha dạ. gam để đâu gam để ui ui chết thằng hiếu về té té té bấm nút đồng bốn à đồng bốn à đồng bốn à chuẩn bị ra chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị rồi xin mạng xin đồ cái gì à không xin sỏi gì hết á xin xin xuống đứng cầu bời, đứng đó này, đứng đó này Blitz rồi, Blitz rồi, qua đây Blitz rồi, Blitz rồi Nè nè nè, lên đây anh anh Lít rồi, Lít rồi Đi theo níu rồi, à, theo níu nè, Chết rồi Đẩy đi, đẩy đi Lên Lên, lên, lên Lên, lên, lên, lên, lên. Đi thế nhỉ? Không bắn tin, không bắn tin con đấy quan ăn qua đứng đứng sát đứng sát đứng sát ui mẹ ông yêu về đép nhà này đúng ta em đi em đi em được em được em được em được em được em được em được em được kệ đây kệ đây kệ tụi nó đây kệ tụi nó đây từ đó kệ từ đó ui thôi để đi sang mà anh em đi sang nhá tôi đi sang rồi thôi đi sang mà ui hên hên hên là team mình team mình đánh được cái chứ <laughs> đánh được đánh được mấy gì rồi <laughs> không mà mình được, được như lại biết cái ông Ane bảo ờ, nếu ờ, nếu không có gạc Ôi, bên kia đi sang ấy nè mà để từ từ quá sang đã